bóng về nu được với bạn <laughs> anh nợ em một câu yêu thương cho mai này xin hẹn em một kiếp sóng cá ta xâm vầy ân ai đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí hành trình của studio đến nhà khách lắp ráp Ok, hôm nay đội ngũ à, BU Studio đi lắp cái bộ âm thanh cho hệ thống C3 có phong xanh đầy đủ CPU, màn hình, máy tính luôn ha Hello, chào các bạn à, Linh chở à, anh em đi à, lắp hệ thống âm thanh Điện tra rồi âm thanh hay để livestream đấy Không, tại vì có thêm thùng CPU nữa màn hình nữa thì phải mượn xe ha mượn xe <laughs> mượn xe để đi chứ các bạn nhớ nhìn vậy mà là linh mua nhà nhà không có đâu linh ba mươi bốn mươi tuổi mua lận chứ mua gì sớm ha các bạn hãy theo chân để đón xem hết video này để coi mình sẽ giới thiệu những gì ở trong đây chắc chắn là không có cái mic không dây AKG tại vì sắp tới à, có cặp mic không dây AKG là khoảng tám triệu mấy ok hơn bởi linh mới test ở trên BVI cái cái là ok bắt đầu test thôi nào Hello, xin chào tất cả các bạn à, Mình là bellstudio.vn à, Hiện tại thì Linh đang lắp một cái dàn PC màn hình Rồi điện thoại, ca mão này kia cho chị Diễm Chi Để mà livestream lên giao lưu với lại tất cả mọi người Đây, mọi người coi ha Ở đây nè, màn hình nè Đó, đang live bằng OBS nè Thấy không, chị đây phong xanh tách xanh đàng hoàng đó linh sẽ hát bài bóc về nô được mấy bạn anh nợ em một câu yêu thương cho mai này xin hẹn em một kiếp sóng cá ta xâm vầy ân ai đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí anh nợ em thời gian bên nhau trong yên bình và nợ em giọt nước mắt giấu cho riêng mình nhắm mang lại cho dù đúng hay sai vẫn xin yêu người trong một chiều buồn em nói